thưa luật sư án à, phí một vụ ly hôn thuận tình là bao nhiêu ly hôn đơn phương có đắt hơn không ừ. cách tính án phí như thế nào và căn cứ vào đâu thưa luật sư à, đối với án phí một vụ ờ, ly hôn ờ, thuận tình ấy thì uh, thực chất một vụ ly hôn ấy nó có nó có nhiều yếu tố cần phải giải quyết bốn yếu tố thứ nhất là về tình cảm thứ hai là về nuôi con thứ ba là về cấp dưỡng thứ tư là về về về, về tài sản thì uh, nếu mà ly hôn mà không giải quyết về tài sản không chia tài sản mà chỉ giải quyết mỗi cái phần uh, nuôi con ấy, mà cũng không giải quyết về phần yêu cầu cấp dưỡng thì là cái án phí nó thường là uh, 300 nghìn đồng thì uh, bên nào mà thu tiền ấy, thì là phải trả tiền án phí đấy còn đối với uh, phần tình ly hôn ấy, thì 300 nghìn đồng đấy sẽ chia đôi một bên 150 nghìn đồng tức là nếu mà không có tranh chấp thì ừ. hóa ra là rất là rẻ đúng rồi thế còn bắt hay không là do mình còn sẽ rất nhiều chấp về tài sản ừ, thì lúc đấy thì cái phí nó sẽ cao thì theo giá trị của tài sản cần tranh vâng. chấp cần phân chia vâng thế thì nếu mà có tài sản tranh chấp và có cả tranh chấp về quyền nuôi con trực tiếp nuôi dưỡng con nữa thì cái án phí lúc đó thì tính như thế nào nuôi con tranh chấp quyền quyền nuôi con thì không tính án phí không tính án phí án ừ, vâng. phí chỉ tính đến cái phần tài sản cần cần yêu cầu tòa án chia thôi vâng vâng thế thì ừ, dựa vào tài sản ấy thì mình có cái công thức nào để mình tính đơn giản không? cái này có khung có khung có khung vâng. về về giá trị tài sản cần à, chia bao nhiêu thì một tỷ lệ phần trăm ờ, theo cái giá trị tài sản này theo khối lượng tài sản có vâng